rồi Vios 206 bản G form 207 cuối 206 đầu 207 bản G đã qua dịch vụ chút chút rồi nhưng mà nó là bản G chứ không phải là bản limo nhé quý vị bản G và đã bán cho gia đình rồi gia đình người ta xài rồi người ta xài tới bây giờ là gần 2 năm rồi cực kỳ chăm chút xe và cực kỳ giống như là không phải là dịch vụ luôn tức là xe này dấn không phải dịch vụ về người ta đã đổi uh, táp lô uh, âm thanh màn hình DVD kia không màn hình DVD kia đã không đã gần 6 triệu rồi bộ ghế da này đã là 3 triệu 2 và cái ghế nỉ zin theo xe nhé Đây là nỉ zin theo xe này Đây là Tota Vios bản G 206 Cuối 206 đầu 207 Cực kỳ tiết kiệm xăng xe êm du Thực chất nó là xe gia đình nhưng mà là xe thương quèn nha quý vị Nó là xe thương quèn chứ không phải là taxi đã qua dịch vụ nhưng mà là dịch vụ thương quyền không phải taxi đây bản G mà nó là bản G 1.5 206 form 207 form mới thực tế thì nó là dòng xe quá đẹp quá êm hiện tại đã có mặt tại ô tô Kiên Anh khu vực miền Nam, khu lớn biển thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Với mức giá chiếc xe này, ô tô Kiên Anh hiện đang giao bán chỉ là 205 triệu đồng thôi. Đã có một chiếc xe này. Toyota Vios bản G. Đi êm du, dàn lạnh mới làm lại. Toàn bộ các ờ, hệ thống khung gầm rô tin tất cả đều đã có qua bảo dưỡng rồi bảo dưỡng hết gần 30 triệu của khách hàng người ta đã bảo dưỡng hết rồi chiếc xe này là tư nhân chính chủ nha quý vị từng cái ờ, vô lăng kia là còn như mới à. mọi chức năng hoạt động đều hoàn hảo hết máy lạnh êm máy lạnh cực kỳ mát máy êm du tắp bi tắp lô này. Ờ, chiếc xe này ờ, theo thông số của ô tô Kiên Anh đã qua trải nghiệm thì rơi vào tầm trung bình từ 5 đến 7 lít trên 1 km trên 100 km xăng. À, quý vị mua chiếc xe này về là yên tâm chỉ sử dụng luôn chứ không phải là bất cứ một uh, sửa chữa bất cứ một cái công đoạn nào khác hết đây là đang trải nghiệm trên một cái cung đường thành phố Rạch Giá tỉnh Kiên Giang bất cứ chiếc xe nào ô tô Kiên Anh cũng đều đã phải trải nghiệm cảm giác là lái thử và xem cái khung gầm đặc biệt là xem cái hệ thống giảm sóc hệ thống treo và khung gầm của chiếc xe này nó như thế nào để báo cáo với các ờ, quý vị biết để quý vị ờ, tham khảo trước trước khi quyết định mua chiếc ờ, xe này hay là chiếc bất cứ chiếc xe nào của ô tô Kiên Anh đều qua trải nghiệm hết trải nghiệm chạy thử à, những cái ờ, cung đường sóc cung đường vòng xem mức độ tiêu thụ xăng và ờ, xem vận hành chiếc xe này nó có trơn tru nó có êm mượt để mình nói cho quý khách biết cho nó rõ rõ về chiếc xe xem là nó nó như nào để mình <clears throat> tư vấn cho khách hàng nó được dễ hơn chứ nhiều khi không có chạy thử mà thấy cứ nói ngon thì là nói ngon thì cũng không không không, không được nên là cứ phải chạy thử À, dàn lốp mới thay luôn nha quý vị mười dàn lốp này bốn lốp đều mới thay hết và mới đăng kiểm luôn đăng kiểm cũng mới luôn từ tháng 3 năm 2020 mới hết mọi chức năng đều hoàn toàn hoạt động tốt máy cực kỳ êm êm du đây những cái này bây giờ nó không có mòn mọt chưa mòn công tắc à, tí nữa ô tô cái này sẽ quay à, chi tiết tất cả các à, các bộ phận của chiếc xe này ừ, từ máy cho tới à, thân vỏ cho tới à, dàn gầm như nào để cho quý vị nắm bắt cho nó dễ à, đặc biệt chiếc xe này là của một à, anh dược sĩ anh ấy làm anh mua anh về anh xài gia đình anh toàn bộ các ờ, gầm ờ, dưới này ánh đã cho lót gầm hết lót cách âm chống ồn lót hết với mức giá chỉ 205 triệu đồng là quý vị đã sở hữu được chiếc Toyota Vios bản G 1.5G sản xuất 206 form 207 form mới form mới thì tí nữa ô tô cái đánh sẽ chỉ cho quý vị biết là cái form mới là nó nó gồm những cái gì để mình biết mình phân biệt được cái form mới và form cũ và cái bản G và bản limo nó sẽ khác nhau ở những cái điểm nào à, tiêu thôi cái này sẽ quay chi tiết đấy Toyota Vios bản G 1.5 sản xuất 206 cuối 206 đầu 207 form mới Ô tô Kiên Anh xin trân trọng kính chào quý vị và các bạn đã đến với ờ, kênh bán hàng của chúng tôi Hôm nay ờ, ô tô Kiên Anh xin ờ, trân trọng giới thiệu với quý khách Một phiên bản ô tô Kiên Anh mới mua về Đó là chiếc Toyota Vios bản G sản xuất 2006 cuối 2006 đầu 2007 form mới tức là form mới tức là form 2007 từ cái mặt ca lăng đèn à, cái thông gió phía dưới và cái cái à, cái cái cái, cái, cái mâm bộ mâm của nó là chiếc xe này là chiếc xe tư nhân chính chủ nhưng mà đã qua sử dụng dịch vụ rồi nhưng mà dịch vụ là dịch vụ thương quyền tại vì bản G mà bản G thì 100% đó là chiếc xe của uh, xe gia đình cái taxi người ta cũng không có dạy gì người ta mua chiếc xe này để làm taxi đâu cơ tại vì nó là bản G bản cao cấp và mắc tiền cái thời điểm đó nhưng mà đã chiếc này có qua dịch vụ nha quý vị ờ, cái bộ mâm mâm của nó là mâm 15 cái bản gờ nó có cái bộ mâm đó còn 206 mà bản limo bản taxi ấy, thì nó là bản khác chiếc xe khác chiếc xe này là của một anh dược sĩ anh ấy mua về để anh xài gia đình nhà anh cho con anh ấy chạy nhưng mà cũng không có hoạt động nó không có hiệu quả nên anh bây giờ anh mang ra anh bán này. hoạt động ờ, anh không có nhiều việc bán thuốc của anh nhiều quá nên anh bây giờ anh ấy, lại anh ấy mang đi anh bán này. chiếc xe này anh đã trang bị cái camera re này à, cảm biến re này và tí nữa ô tô anh sẽ quay vào phía phần nội thất xem là anh ấy có trang bị những cái phần nào chứ khi ờ, quý vị mua về thì hoàn toàn yên tâm chỉ sử dụng luôn với cái phiên bản này là, là cam kết là xe nó đẹp lỗi thì tí nữa ô tô cái này cũng sẽ báo lỗi một số cái vấn đề tại vì nó là phiên bản 206 tới giờ mà chạy mà Vios 1.5 thì <clears throat> nó bền lắm mà vì chính vì nó bền cho nên là khách hàng à, khi mà người chủ người ta mua chiếc xe này về người ta chạy sử dụng khá là nhiều đấy. người ta chạy rất khá nhiều nó bền mà nó tiết kiệm xăng khá bền đấy, đẹp lắm chiếc xe này cực kỳ đẹp anh ấy đổi màu là màu cái thời điểm đó là Vios này nó không có cái màu này đâu nhưng mà là anh ấy đổi màu theo phong thủy của anh ấy, anh đổi cái màu khác riêng dàn lốp là anh mới thay một ừ, bốn cái thay hết cả bốn cái luôn đó. thì à, quý vị có nhu cầu mà xem xe thì chiếc xe này đang hiện tại đang nằm ở cơ sở 1 của ô tô Quyết Anh khu vực miền Nam cái địa chỉ là C1 Đông 11 Phạm Hùng khu lớn biển thành phố Rạch Giá tỉnh Kiên Giang thì với mức giá này ô tô Kiên Anh đang bán chiếc xe này là chỉ giá chỉ có là 205 triệu đồng thôi 205 triệu đồng thôi quý vị cái đèn cái cũng mới hết toàn bộ mới hết mặt ca lăng <coughs> đặc biệt là quý vị nào mà ở Kiên Giang thì khỏi phải biển số đây cái biển số nó quá trời đẹp cái biển cực kỳ đẹp anh ấy tiếc mãi anh nhờ anh đang bán rùa nhưng mà anh cứ sót anh tiếc mãi cái biển này 06086 quá đẹp rồi bây giờ mình xin ờ, quay ờ, chi tiết từng phần của chiếc xe này nhé trước tiên là cái đèn đèn pha ở bên ờ, tài này. Đây, đây như mới này thấy chưa đèn này đèn zin nha quý vị Đấy, 206 mà đèn nó như này đây nó quá trời mới luôn đẹp lắm này. sáng trưng đây đèn gầm à, ờ, nhắc quý vị nó là bản G nhé bản bản bản G đây cái mặt la răng của bản G là nó sẽ như thế này ấy nó màu sơn màu kẽm xám này kẽm xám bạc đấy bản G nó sẽ là màu này cái mặt ca lăng nó sẽ là như này đây là đèn à, pha ở bên phụ đấy nó cũng đồng bên kia khá là mới mới trên 90 phần trăm mới thật Vios thời điểm đó mà nó đã có mới như này rồi nên gầm rồi đấy. đây gạt mưa mặt à, che mưa phía trước rồi còn rất là đẹp đấy. gương chiếu hậu này đẹp chưa đăng kiểm đây là lốp phía trước bên ờ, phụ đấy chỉ là những cái Vios bản G thời điểm đó 206 207 thì 206 nó sẽ có cái cái ờ, cái cái, cái, cái, cái la răng này đây la răng này la răng này là la răng phay nhưng mà anh ấy sơn lại nhưng la răng này đúng là răng phay nó là giống như thép không gì ạ nó là răng phay nha quý vị đây lòng dè đây cực kỳ đẹp lốp như mới lốp mới bốn cái luôn động cơ VTTI à đây mình thùng à, có chiếc xe này đây rất là mỏng đẹp lắm đây còn cả những cái à, sơn à, chống dỉ ở phía dưới này nó vẫn còn sơn chống dỉ hết toàn bộ Toyota Vios đây là bánh sau bên phụ bản Tota Vios 206 ờ, bản G ấy, thì là nó có 4 tháng đĩa nhé. tháng hai tháng trước là tháng đĩa và hai tháng sau cũng là tháng đĩa đây tháng đĩa đó là la răng phay để mình ờ, phân biệt được là cái bản G và bản Limo. Có nhiều khi cái bản ờ, uh, 206 này mà bản Limo thì giá nó chỉ rơi vào tầm từ 160 170 thôi. Nhưng mà riêng đối với bản G thì nó khác hoàn toàn. Bản G là cái bản mà nó cái này nó là Ờ, mâm đúc này à, thắng đĩa bốn bánh tức là thắng thắng đĩa này là thắng đĩa bốn bánh nha quý vị Đây, cái này nữa đây những cái cái này là những cái uh, cua lốp này. nó vẫn còn nguyên này. Đó. cái này là dịch vụ nhưng mà nó là thuộc dạng dịch vụ thương quèn nha quý vị nó là thương quèn chứ không phải nó là taxi chính thống đâu tại vì nó bản G mà bản xe gia đình Đây là vị trí đèn à, hậu phía sau Đấy Rất là mới Rồi quay tiếp Đây là Nắp uh, Cốp phía sau đây Keo chỉ đây Xin hết đây. Keo chỉ zin hết Keo chỉ này là keo chỉ zin Đó Cái này chữ Tota vẫn còn đây keo chỉ zin này zin hết này nó là keo chỉ zin đấy những cái nỉ nỉ còn này đây nỉ đó rất là đẹp đây phía sau không có dấu hiệu gì là mục mọt thì cả nhé không có mục mọt gì cả đây là cụm đèn hậu bên tài đây tức là hai đèn pha phía trước và hai đèn hậu phía sau đều khá là mới mới mới lắm biển số thì cực kỳ đẹp đây, đây là cảm biến này anh ấy đã gắp thêm cái bộ phận cảm biến này anh gắp thêm cái này là gắp thêm đây cảm biến này một hai ba bốn cái cảm biến và camera re camera re logo Vios và đây là bản 1.5G nhé G này là G xịn chứ không phải là limo nhé quý vị kính là kính zin đây là bánh phía sau bên tài với là răng đúc 7 chấu và thắng đĩa nhé à, thắng đĩa 4 bánh chiếc xe này lốp lốp còn rất là mới anh đầu tư chiếc xe này khá là nhiều đây cua lốp này cua lốp vẫn còn đây là cua lốp này. phía trong này cũng còn sần sần nguyên này Đấy. 206 đăng ký 207 form 207 bản G mà nó được như này Đấy bây giờ sẽ quay cái phần cánh cửa nhé cánh cửa đây là cánh cửa phía sau bên tài đây là sung chỉ đây sung chỉ là còn nguyên không mất rất là đẹp ở à đây chỗ này có mất một tí sung chỉ này mất một tí này chắc là do bị ờ, lỗi gì anh sơn lại này phía phía này này có một lỗi tí này đây là tí lỗi tí sùng chỉ nhá là không phải zin nhá cái này là lỗi một tí sùng chỉ này rồi sơn đây tem này nó vẫn còn này ông à, rất là đẹp đây nỉ chiếc xe này toàn bộ ghế là ghế nỉ zin theo xe anh ấy chùm thêm một lớp áo thôi chứ nỉ là nỉ zin theo xe nhé đây nỉ đây nỉ là nỉ zin đó đây là nỉ zin anh ấy chùm thêm cái bộ bộ bộ áo này thôi bộ áo này áo này thì chắc hai triệu hai triệu ba gì này bộ này rồi đấy nhưng mà cái nỉ này là nỉ zin thì à, để nói rõ cho quý khách biết là chiếc xe này không phải là nó là taxi nguyên bản mà nó là xe dịch vụ thương quyền thôi nên nó mới có những cái này còn nếu mà taxi kia này nó không có này nó là lớp da thế nó không để này đâu nha quý vị <clears throat> đây cái hốc cánh cửa này đây sùng chỉ đây sùng chỉ đấy cái tấm nhựa này khá là mới đây, tấm nhựa nó còn khá là mới này đây đây cái lớp này nó còn là lớp nỉ này đây là vẫn còn là nỉ nhá nỉ này đây. đây nó là nỉ nỉ zin theo xe này mình đóng cửa cho các quý vị coi ấy <coughs> đây là cánh cửa phía trước bên uh, tài đây để xem cái súng chỉ xem đây súng chỉ này quay chậm để cho quý vị từ từ tính xem nào nhé đây sùng chỉ đây đấy, rất là chuẩn và đẹp đây tabi cửa này. phía trong các hốc cánh cửa các khóa cửa đây tem tem zin của nhà sản xuất đây Chiếc xe này đang để tại khu vực Kiên Giang, thành phố Rạch Giá, khu vực lấn biển. Với mức giá bán là chỉ là 205 triệu đồng phiên bản 206, bản G. Đây. Còn rất là mới. Cái màn hình đã độ màn hình rồi, màn hình này 6 phết mấy triệu đây. Đây là chìa khóa zin theo xe và đây là chìa khóa cái này quý vị để à, ra ngoài cái túi có hai chìa đây gian lạnh Đấy. để chúng ta mở xem là số km đã đi là bao nhiêu nhé 86 ngàn gì Còn để một phân biệt bản G và bản Limo thì chúng ta sẽ còn thêm một cái công đoạn nữa là phân biệt ở cái điểm này quý vị. Đây cái này này. Đây. Cái cái cái cái cục này này. Nếu mà bản limo thì nó là sẽ là cái cái miếng nhựa, miếng nhựa màu đen. Còn nếu mà bản G thì nó sẽ là cái tấm inox này. Đây là cái cái cái mạ xi inox này đó, là bản G là phân biệt được cái đó nó là bản bản bản, bản mã xi inox và cái thứ hai nữa để phân biệt bản G nữa thì nó lại là cái này đây này cái tay nắm cửa này nếu mà nó là bản limo thì nó sẽ trơn nó không có cái này nó không được như này đâu mà bản G nó sẽ là cái này trơn à, chỉ có phân biệt được cái thế thôi thì nó biết được bản G và bản limo như nào bản G thì đương nhiên là xe gia đình rồi người ta sẽ ít tại cái thời điểm đó là cái bản G nó sẽ mắc hơn là cái bản ờ, bản bản limo ờ, khá là nhiều cho nên là taxi người ta cũng chả có dại gì người ta sẽ mua cái bản như thế này để về người ta làm taxi đâu ở cái thời điểm đó thôi <coughs> rồi đây là cánh cửa bên phụ lâm nỉ này đấy sùng chỉ đây sùng chỉ này đây mất này đây đây là bị bị mòn mất này đây là khúc này từ đây này mất cái sùng chỉ này. nhưng mà đây sùng nhưng mà cái cửa này vẫn là cửa zin cửa này cửa khá là đẹp đây không có bị đâm đụng nữa nhưng mà nó do nó nó rớt hay là do thợ đặt vừa rồi nó sơn lại cái này thì nó mất thôi chứ không phải là do bị cái gì nhá đó sùng chỉ dưới này, còn nguyên này đây tắp bi đây tắp bi cửa đây là cánh cửa ở phía sau bên phụ đây khá là đẹp rồi bây giờ chúng ta sẽ coi phần máy của chiếc xe này xem nào nhé quay nhanh với ờ, động cơ 1.5 VVTi của ờ, Toyota 1.5G thì ờ, chiếc xe này đã được Toyota trang bị cho cái ờ, khối động cơ là 1.5 VVTi và 4 thắng đĩa đây quý vị coi nhé xe máy vẫn còn khá là đẹp keo chỉ của cabo thì không phải nói rồi vẫn còn nguyên này ờ, không nói nhiều nữa chữ Tota đấy sùng chỉ là vẫn còn nguyên bình ác quy mới thay luôn mới thay bình này bình mới thay chứ không phải là bình bình bình zin theo xe đâu đây những cái tem tem cái tham nhớt này còn nguyên này Đó, ốc này. cái này là chưa tháo này chưa tháo ra này tem thì cũng xin nói rõ với quý vị là chiếc xe này đã đổi màu trước của nó là màu trắng à, sau một thời gian ờ, chủ anh anh dược sĩ anh mua về thì anh đã đổi lại cái màu là màu màu sang màu ghi vàng để hợp với phong thủy của anh thôi chứ không phải à, vì một cái à, cái cái cái nào khác đây máy này máy êm lắm máy êm du giống khá là mới rồi ô tô kênh anh xin à, kết thúc video tại đây thì uh, Quý khách nào có nhu cầu thì xin liên hệ với trực tiếp với Kiên. Số điện thoại là 0983 457763 và 09 085 để được ưu tiên cái giá thấp nhất. Với chiếc xe này thì ô tô Kiên Anh đang để ở khu vực lấn biển thành phố Rạch Giá tỉnh Kiên Giang. Với mức giá hiện nay đang giao bán là chỉ có 205 triệu đồng thôi nha quý vị. 205 với chiếc Toyota Vios bản G còn ờ, khá là đẹp quý vị về mua về thì thực tế không phải à, không phải um, sửa chữa gì thêm cả chỉ việc xài luôn thôi thay vì mua một chiếc bón ninh thì uh, quý vị có thể là sử dụng được chiếc xe này hay hơn và bền hơn và nó là dòng Sudan thì nó đương nhiên nó đẹp hơn cái dòng hatchback kia rồi mà rất là nhỏ gọn siêu bền bốn lốp mới thay rồi ô tô kiến anh uh, xin kết thúc video tại đây xin uh, kính chào quý vị và các bạn đã xem clip Hẹn gặp lại quý vị ở các bạn ờ, ở những clip tiếp theo. Quý vị hãy đăng ký ủng hộ ô tô Kiên Anh nhé. Tạm biệt.